Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hầu hết mọi người đã sử dụng các công cụ kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, đầu tư phái sinh, đầu tư forex đều bị thua lỗ và chỉ ít trong số đó đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận khi mà họ biết áp dụng một cách chính xác. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến họ thành công? Đâu là nguyên nhân mà phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta bị thất bại trong quá trình sử dụng các công cụ kỹ thuật. Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách thức để chúng ta áp dụng công cụ kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả nhất và kiếm được tiền trong lĩnh vực đầu tư của mình ạ. À, các bạn đã biết rằng là trong phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều trường phái khác nhau. Các bạn thấy là rất nhiều đại người đã sử dụng sóng Elliott để phân tích đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư phái sinh hoặc thậm chí là Đặc biệt là trong đầu tư Forex thì chúng ta thấy là sóng Elliott là một trong công cụ rất là hữu hiệu. À, ngoài ra thì chúng ta thấy là có rất nhiều người sử dụng nến, sử dụng uh, trung bình động MACD, RSI và còn rất nhiều công cụ khác nữa nhưng là mây, mưa, tất cả những công cụ đó. Và một cái công cụ nữa mà các bạn cũng cần biết ở trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là công cụ về mẫu hình và để các bạn theo dõi được tất cả những cái à, phần tôi chia sẻ ở đây thì các bạn nên theo dõi hết để các bạn có góc nhìn và tôi muốn các bạn là chúng ta cùng đánh giá cùng phân tích xem là thực sự cái công cụ nào hiệu quả và chúng ta có thể áp dụng làm sao cho đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất trong vấn đề đầu tư của mình tránh tình trạng là chúng ta áp dụng ứng dụng nó bị sai và tư duy sai dẫn đến chúng ta sẽ bị sai trong những lĩnh vực đầu tư công cụ đầu tiên chúng ta sẽ nói đó là công cụ gì ạ à, thông thường thì có lẽ là nói đến gì ạ nói đến trung bình động thì phần lớn ai cũng biết ạ à, trung bình động nó là trung bình của à, 10 ngày của 20 ngày của 50 ngày hoặc là của 100 ngày hoặc là 200 ngày với những đường trung bình của 200 ngày thì chúng ta thấy rằng là xu hướng của nó có thể là à, trung hạn dài hạn nếu cái đường trung bình động 200 ngày hướng lên hoặc ngược lại nếu mà trung bình của 200 ngày hướng xuống thì chúng ta thấy là xu hướng dài hạn và trung hạn đang hướng xuống và đặc biệt là giá của nó thì chắc chắn nó phải là nằm phía dưới thôi ạ, không cần nói nữa. Và trong đầu tư chứng khoán thì rất nhiều người đã sử dụng cái đường trung bình động 200 ngày, 150, 50, thậm chí là 20 để đầu tư ạ tuy nhiên thì sẽ có những lúc đúng lúc sai và chúng ta không biết là vì sao chúng ta lại bị sai và hôm nay Dũng chỉ chia sẻ một cái đường trung bình động và nếu các bạn đi học á, tôi biết rằng các bạn rất mất rất nhiều tiền đó là chúng ta sử dụng trung bình động EMA 5 và 10 hoặc là EMA 6 và 10 đây là đường trung bình động cực kỳ nhạy thường là khi EMA 6 cắt mà E10 thì chúng ta thấy là có những điểm mua giả sử như phiên này và ở đây chúng ta có rất nhiều lần trường hợp là nó cũng đều cắt và đều thắng và cũng có những lúc cắt và nó lại giảm tiếp đúng không chúng ta thấy như này đây nó cũng bị cắt lên và nó giảm tiếp vậy chúng ta cần phải biết rằng là thời điểm nào nó cắt thì cho chúng ta cái điểm mua chính xác thời điểm nào nó cắt nó dẫn đến mà chúng ta mua chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là nhanh nên chính vì vậy việc mà chúng ta ứng dụng EMA trong cái chu kỳ nào của cổ phiếu Đấy là yếu tố quan trọng chứ không phải là EMA nó sai bởi vì chúng ta ứng dụng nó bị sai. Chúng ta không biết là thời điểm nào chúng ta ứng dụng. Ở ờ, tất cả chúng ta cứ thấy là EMA 6 cắt EMA 10 hoặc là EMA 5 cắt EMA 10 thì chúng ta mua vào. Và ở đây chúng ta biết rằng nếu chúng ta phân tích về chỉ số VN30 thì rõ ràng là EMA gì ạ? À? Ở đây chúng tôi đưa là EMA 6 cắt EMA 10 trong phiên hôm nay là là có tín hiệu mua đúng không ạ có tín hiệu mua và chúng ta chỉ mua thôi ạ và nếu ai nói thì nói đấy các bạn mua đi bởi vì EMA 6 cắt EMA 10 rồi đó là tín hiệu mua các bạn biết rằng là trong xu hướng mà chúng ta gọi là chung và dài hạn thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cái đường SMA 50 ạ đây tôi tôi có một SMA 50 và SMA 200 thì rõ ràng nó vẫn đang dốc xuống nên chính vì vậy để uh, xu hướng mà chung bắt đầu từ ngắn hạn bắt đầu tăng mạnh lên thì gần như không có bởi vì để nó quay trở lại dốc lên nó cần rất nhiều thời gian Đấy, các bạn biết rất rất nhiều thời gian nên ở góc độ nào đó thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái góc nhìn để chúng ta thấy là có những lúc mà chúng ta thấy là nó đúng có những lúc mà nó sai và chúng ta ứng dụng làm sao để cho nó đúng nó sai thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để chúng ta ứng dụng cho nó đúng và chúng ta không bị sai trong khi mà chúng ta à, thực hiện cái việc mà mua bán cổ phiếu mang tính chất là chắc chắn nhất ạ đây là một cái công cụ và thường thì tôi sử dụng các đường trung bình à, trung bình hàm đơn cho cái xu hướng của nó và những cái xu hướng đó thì sử dụng 200 à, 150 và 50 để xác định xu hướng chính còn việc mà lựa chọn để mua thì tôi sẽ không sử dụng cái đường trung bình này để lựa chọn để mua à, tuy nhiên thì có một số bạn thì sử dụng mà thấy hiệu quả thì các bạn sử dụng thôi ạ à, tiếp theo các bạn có thể sử dụng thêm đó là RSI ạ. RSI thì tôi biết rằng là có rất nhiều các bạn sử dụng RSI để đầu tư cổ phiếu và đặc biệt là sử dụng trong việc mà bắt đáy hoặc là uh, xác nhận đỉnh bởi vì trong RSI thì nó có một công cụ đó là phân kỳ âm và phân kỳ dương À, trong cái chương trình này tại vì nó là rất nhiều công cụ kỹ thuật nên tôi muốn chia sẻ là các bạn thật nhanh thật nhanh các bạn nhớ nhá tại vì các bạn có thể đi học tất cả những chương trình mà khi mà tôi chia sẻ đây các bạn phải mất rất nhiều tiền nên tôi nghĩ là các bạn nên xem kỹ nên xem kỹ bởi vì những cái này tôi vừa chia sẻ vừa đơn giản nhưng có thể giúp các bạn uh, có một cái góc nhìn rất là là là uh, thấy là nó cực kỳ đơn giản và các bạn có thể ừ, đầu tư một cách uh, dễ dàng nhất ở đây các bạn thấy rằng là nếu xét về đáy thứ nhất này đáy ở đây đây là đáy thứ nhất và đây đáy thứ hai thì rõ ràng đáy thứ hai sâu hơn đáy thứ nhất tức là giảm sâu hơn ạ giảm sâu hơn ạ và các bạn khi mà cái giảm sâu hơn chúng ta nhìn thấy giá cổ phiếu đang là giảm sâu hơn phải yếu đi rồi đúng không ạ nhưng nếu các bạn nhìn sau khi hồi phục này thì các bạn thấy là rõ ràng đáy của thứ hai này so với đáy thứ nhất thì đáy số 2 của nó lại cao hơn đáy thứ nhất thì nếu mà chúng ta nối về các đáy với nhau thì chúng ta thấy là đây là chúng ta gọi là phân kỳ dương tức là cái này nó hướng lên trên thì chúng ta gọi là phân kỳ dương nếu mà cái đáy sau của cái này thấp hơn tức là đáy sau của cái VN30 này này thấp hơn đáy trước nhưng rõ ràng đáy sau của thằng gì ạ à, SRD thì lại cao hơn thì chúng ta gọi là phân kỳ dương còn chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng phân kỳ âm thì chúng ta có thể nhìn ở đây ạ đây chúng ta gọi là đây là đỉnh của cái chỉ số VN50 đây là đỉnh của nó và đây cũng là đỉnh của nó thì rõ ràng nếu chúng ta nối ở đây thì chúng ta lấy đỉnh sau thì nó sẽ cao hơn đỉnh trước nhưng nếu chúng ta xem cái đấy đi này thì chúng ta thấy là đỉnh sau nó lại thấp hơn đỉnh trước thì chúng ta gọi là phân kỳ âm đấy chúng ta gọi là phân kỳ âm đây là cái góc độ để chúng ta có thể phân biệt được phân kỳ âm biết rằng đây nó có thể tạo đỉnh và phân kỳ dương thì đây nó có thể tạo đánh và rất nhiều người sử dụng cái gì ạ khi mà RSI mà vượt lên 50 để tìm ra gì ạ tìm ra cái điểm mà tham gia vào thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng nếu mà trong trường hợp mà tìm ra để vượt qua 50 thì chúng ta sẽ thấy là đợi rất là lâu hoặc là nếu có thể một số bạn sẽ là thấy là RSI nó xuống vùng là quá gì ạ quá bán nó xuống 50 nếu các bạn mua ở dưới 50 như này dưới 30 như này thì các bạn thấy là các bạn bị lỗ rất nặng và các bạn thấy là khi mà nó vượt qua RSI 30 thì các bạn mua vào nhưng tuy nhiên thì có rất nhiều lần nó vượt qua RSI 30 thậm chí là nó trên RSI 30 nó vẫn bị thua lỗ thì trong góc độ này tôi muốn nhấn mạnh các bạn nó là các bạn sử dụng các công cụ này kết hợp với các công cụ khác thì các bạn sẽ cho thấy là kết quả nó sẽ tốt hơn. Còn nếu các bạn sử dụng mang tính chất máy móc thì có thể có rất nhiều lần khi mà các bạn sử dụng công cụ này nó cho chúng ta thấy là nó bị rối loạn các bạn nhé rối loạn và dẫn đến là chúng ta không biết bắt đầu từ đâu đấy là cái công cụ ERSI ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đến việc MACD cái công cụ này có lẽ là rất nhiều người sử dụng chúng ta chỉ cần là gì ạ à, cái đường gì ạ đường màu xanh cắt cái đường màu đỏ thế là mua đấy ạ và chúng ta thấy là cái đường gì ạ đường ở dưới này người ta ở phía trên là là cỏ thì nó mọc phía trên là cỏ là mua đấy ạ đây là có cỏ mọc lên trên là mua thôi ạ cái cách thức là cái định là đơn giản như vậy đây là cái đường trung tâm cái đường của đường không ạ khi mà nó có dấu hiệu nằm phía trên này thì chúng ta gọi là mua à, mua khi mà ở phía trên còn khi mà nó có cắt ở phía dưới là bán nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy là trong uh, cái quá trình sideways này thì nó cắt liên tục và chúng ta biết rằng là rất khó để tìm ra cái điểm mua chính xác và đặc biệt là chúng ta thấy là trong cái giai đoạn sideways như này thì các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro ngoài ra thì các bạn thấy là có những cái tổng hợp tôi làm ở đây để cho các bạn biết rằng là có rất nhiều cái tổng hợp nó có hàng trăm cây đường khác nhau khi bạn thấy là cái đường này mua đường kia bán đường này mua đường kia bán thì bạn thấy là bạn bị loạn và loạn thì tiềm thức của bạn không biết nhận thức đâu là đúng là sai dẫn đến bạn bị thua lỗ hoàn toàn bởi vì thực sự là cái, cái tiềm thức của bạn đó, nó không nhận biết rằng là bạn sử dụng cái công cụ RSI hay giờ sử dụng ờ, công cộng mà MACD có những lúc thì mà RSI thì cho tín hiệu mua có những lúc đấy MACD lại có cho tín hiệu bán nên bạn sử dụng cái nào thì dẫn đến là một cái việc mà các bạn đưa ra quyết định nó dẫn đến cái sự mâu thuẫn nội tâm và khi mâu thuẫn nội tâm thì bạn biết điều gì sẽ diễn ra với gì với mình đúng không ạ đấy là góc độ về chúng ta gọi là các công cụ uh, chúng ta gọi là chỉ báo editor à, thực ra chúng ta còn các công cụ khác nữa như là nến giả sử như hôm nay là một nến maruguru bứt phá qua cái nền này thì người ta bảo là điểm này để mua có lẽ không cần phải sử dụng các mẫu hình hay sử dụng cái gì khác thì chúng ta thấy là đây điểm mua nếu mà chúng ta gọi là nến khi mà nó vượt qua cái điểm trung tâm ở giữa và không cần phải sử dụng gì cả có lẽ ai cũng biết rồi một cách đơn giản và chúng ta biết rằng là nếu mà những ai mà sử dụng sóng rồi ạ Bollinger đúng không ạ Bollinger thì Bollinger là một cái đường trung tâm của SMA 200 ngày nếu mà nó cắt SMA 20 ngày xin lỗi SMA 20 ngày cắt SMA 20 ngày hướng lên thì là mua nhưng ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà nó đang say quay ở dưới đây này SMA mà chúng ta thấy cắt 20 hoặc nằm ở phía trên trong một kênh xuống đi ngang thì phần lớn là Bollinger sẽ bị sai các bạn nhớ nhá phần lớn là Bollinger sẽ bị sai và bạn cứ thấy là khi mà nó mở ra các bạn bán bởi vì uh, các bạn không biết rằng là Bollinger là bao giờ kết thúc thì dẫn đến là sai nên ở đây khi mà các bạn sử dụng các công cụ này kết hợp với các công cụ khác bạn phải hiểu phải hiểu của nó đặc tính của nó như thế nào bản chất của các công cụ này nó chỉ là trung bình của gì ạ trung bình của sự biến động giá và giá đóng cửa đấy ạ nó là trung bình giá và biến động giá và giá đóng cửa nên dẫn đến là nó thiếu một cái phần quan trọng đó là phần khối lượng và một cái công cụ khác các bạn cũng thấy sử dụng đó là cái công cụ gì ạ à? đó là sóng Elliott ạ à. ở đây các bạn biết rằng trong sóng Elliott thì tôi biết rằng là có rất nhiều uh, các bạn đố các bạn biết là đây các bạn đang sử dụng sóng bao nhiêu ạ à? nó là sóng bao nhiêu ạ à? à, nếu mà đưa cho khoảng độ 5 người thì tôi tin chắc là 5 người sẽ đưa ra cái góc độ sóng khác nhau bởi vì thực ra trong sóng thì nó lại có sóng chúng ta biết là trong sóng có sóng và việc mà xác định đỉnh sóng hoặc đáy sóng ở góc độ nào đó là mỗi người đưa ra phân tích và đánh giá khác nhau nên chính vì vậy bạn cần phải hiểu rõ và bạn ờ, gần như là bạn cần phải có những cái kỹ năng và chiến lược khi bạn thành công chiến lược của mình thì bạn sẽ đưa ra áp dụng riêng của mình những người khác áp dụng có thể bị sai bởi vì họ không hiểu chiến lược về sóng thì ở đây ờ, tôi muốn nói các bạn là trong sóng thì nó có bao nhiêu có 5 sóng lên và 3 sóng xuống ạ. Trong 5 sóng lên thì mỗi một sóng thì nó lại có gì ạ? Những sóng lên thì nó lại có 5 sóng và những sóng xuống nó lại có 3 sóng xuống. Thì ờ, giả sử như các bạn thấy ở đây, tôi sẽ cho các bạn thấy hiểu là các bạn thấy rằng là thực sự nếu các bạn học với sóng, đây là chúng ta gọi là sóng 1 ạ. Và sóng thứ hai là nó có cái được điều chỉnh. Đây chúng ta các bạn là sóng điều chỉnh. Sóng thứ hai và sóng thứ ba. Đây Dũng sẽ nói thật nhanh ạ sóng thứ ba tức là thường sóng 3 là sóng mạnh nhất ạ xin lỗi ạ đây sóng điều chỉnh ạ và sóng thứ ba là sóng mạnh nhất và tiếp tục nó có sóng 4 và sóng 5 là sóng uh, cuối cùng thì vậy vấn đề ở đây chúng ta biết rằng là trong sóng lại có sóng các bạn nhớ nhá trong sóng có sóng tức là đây là đây là sóng uh, 5 à, ở đây thì uh, Dũng không kéo lên được nữa sóng 5 có thể là là nó lên uh, vượt qua sóng 3 một chút vậy các bạn biết là từ đây đến đây chúng ta gọi sóng 1 sau sóng 1 thì có sóng gì ạ à? sóng 2 và thường sóng 2 thì nó có sóng A sóng B và đây là sóng gì ạ à? sóng 3 sóng 3 là sóng dài nhất và thường thì trong đầu tư người ta sẽ tập trung vào sóng 3 và sóng 4 là sóng điều chỉnh và sóng 5 là sóng kết thúc và sau sóng giảm thì nó lại có gì ạ có ba sóng tức là sóng đệ sóng A tiếp tục sóng A và có sóng B và sóng C ạ các bạn nhớ nhá sóng A sóng B và sóng C đây là sóng điều chỉnh vậy nếu trong trường hợp như thế này có biết là mỗi cái sóng này nó lại có chia làm nhiều cái sóng nhỏ nữa mỗi sóng này lại chia làm nhiều sóng nhỏ nữa mỗi sóng này lại chia làm nhỏ nhiều sóng nhỏ nữa nên khi người ta sử dụng cái này á trong áp dụng đầu tư forex và người ta tìm kiếm những cái điểm hỗ trợ kháng cự kết hợp RSI, MACD, trung bình động và rất nhiều cái khác thì nó khá hiệu quả bởi vì nó tính trong cái khung thời gian rất là ngắn. Còn khi các bạn ứng dụng cái này bởi vì những cái dao động này này nó có thể dao động lớn và các bạn thiếu đi cái phần là phần khối lượng nên gần như là khi ứng dụng sóng nếu bạn không hiểu rõ về bản chất của nó và bạn đầu tư ngắn tức là đầu tư ngắn thì có thể nó có hiệu quả nhưng đầu tư dài thì thường là bạn sẽ làm sao có thể gặp những cái rủi ro rất là lớn bởi vì khi mà cổ phiếu nó giảm đến 3 40 phần trăm thì các bạn bảo đấy nó đang là sóng hai chạm đấy và bạn tiếp tục nắm giữ thì đó có thể nó sẽ là một cái quá trình suy thoái và dẫn đến bạn sẽ bị mất tiền đúng không bạn mất tiền nên ở đây các bạn này khi các bạn sử dụng sóng Elliott thì tôi muốn nhấn mạnh là các bạn cần phải hiểu rõ và hiện tại trên thị trường nó có một cuốn sách là sóng Elliot um, của bạn uh, Trương Minh Huy dịch và đây là một cuốn sách mà nếu các bạn có đọc thì nghiên cứu để hiểu rõ hơn tại vì tôi biết rằng là có rất nhiều người ứng dụng mà không biết gì về sóng nên dẫn đến là các bạn sẽ bị thua lỗ và thường trong sóng iOS thì bao giờ nó cũng kết hợp hợp với dãy Fibo và bạn phải hiểu rõ về Fibo và kết hợp với sóng iOS như nào để các bạn lựa chọn cái điểm mua tốt nhất còn trong trường hợp mà đây là cái sóng hồi mà bạn mua bạn không biết điểm đâu là điểm đầu sóng đâu là điểm kết thúc sóng thì tôi tin chắc rằng khi bạn áp dụng bạn sẽ có thể bị hoảng loạn ở đây tôi không muốn nói là các bạn khi sử dụng trong đầu tư chứng khoán là không nên dùng sóng nữa nhưng tôi chỉ cho các bạn đó là bạn cần phải hiểu hiểu thật kỹ khi mà các bạn áp dụng bởi vì kể cả những người mà có chuyên môn rồi thì nếu mà vẽ về sóng thì họ cũng phải đưa ra rất nhiều kịch bản khác nhau chứ không phải một kịch bản nên mới những người mới người đầu tư á, bắt đầu đầu tư thì khi bạn sử dụng sóng bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro và thậm chí là bạn sẽ bị loạn trưởng tôi tin chắc là như vậy nên tôi muốn à, giới thiệu các bạn một cái công cụ số 3 đó là công cụ về mẫu hình về mẫu hình thì như thế nào ạ mẫu hình ở đây các bạn sẽ thấy là mẫu hình nếu các bạn sử dụng mẫu hình thì ở trong các công cụ trước thì các bạn thấy là phần lớn các bạn chỉ thấy là tập trung vào gì ạ tập trung vào biểu đồ về gì ạ biểu đồ về giá không liên quan khối lượng Đấy, tất cả nó liên quan về giá tất cả nó liên quan về giá hết RSI nó cũng liên quan về giá hết nó không quan liên quan khối lượng um, MACD nó cũng liên quan về giá hết nó không liên quan khối lượng và chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó kể cả Ichimoku nó đều liên quan về giá hết và khi người ta sử dụng cái công cụ đó thì có thể trong những năm trước nó có những nhiều cái kết quả nhiều lợi nhuận đặc biệt là chúng ta sử dụng trong việc đầu tư forex khi mà các bạn sử dụng trong đầu tư forex những cái tín hiệu đó nó là những tín hiệu biến động rất là nhanh và bạn ứng dụng thì nó có thể kết quả rất là cao vậy nếu các bạn sử dụng trong đầu tư chứng khoán thì bạn kết hợp như nào cho nó chính xác thì ở đây các bạn nên nhớ này này ờ, à, khi mà sử dụng mẫu hình ở đây tôi sẽ chia sẻ cho bạn ba mẫu hình chính ba mô hình chính mô hình đầu tiên các bạn nhớ là mô hình đầu tiên là các bạn sử dụng đó là mẫu hình bùng nổ theo đà và mẫu hình chúng ta gọi là mẫu hình uh, hai đáy hai cái mẫu hình này có thể thường nó giống nhau vậy ở đây chúng ta gọi là mẫu hình hai đáy hoặc là bùng nổ theo đà trong khi mà cổ phiếu lao dốc vấn đề là khi mà cổ phiếu lao dốc các bạn thấy là cái quá trình điều chỉnh thì bao giờ nó cũng tạo ra một cái động lực giảm rất mạnh và sau điều chỉnh đấy thì các bạn thấy là thường nó sẽ tạo ra cái đáy thứ hai các đáy thứ hai này các bạn cần lưu ý này khi mà áp lực bán ra bán ra gãy kênh của cái đáy thứ nhất thì thường là cổ phiếu giảm rất mạnh và thậm chí là giảm rất sâu nhưng nếu mà cái khối lượng nó bán ra có sự chậm lại hoặc là ít đi rất nhiều và với cái biên độ nhỏ hơn biên độ nhỏ hơn giả sử ở đây nếu mà giảm 5% thì khối lượng nó bao nhiêu khối lượng khoảng độ là à, 80 triệu chẳng hạn 75 80 triệu chẳng nếu ở đây khối lượng giảm khoảng độ 3% nhưng khối lượng ở đây nó cũng khoảng độ 7 hoặc 80 triệu thì chúng ta thấy là áp lực bán sẽ thấp hơn rồi ạ. Thì cái quy luật này nó là quy luật cung cầu ạ. Với cái biên độ thấp hơn mà khối lượng cao hơn chứng tỏ là có sự hấp thụ, có sự bắt đáy, có sự tham gia của một nhóm tổ chức tham gia vào. Đấy là góc độ đầu tiên các bạn cần lưu ý. Tại vì có lượng lớn đầu tư vào nên nó đỡ giảm và đấy là cái góc độ để chúng ta biết là nó dừng giảm. Đó là quy luật mà chúng ta cần quan trọng nhất là trong đầu tư chứng khoán nếu chúng ta thiếu quy luật cung cầu thì chúng ta rất khó để định hướng được cái cổ phiếu khi các bạn thấy biết rằng là cái quy luật cung cầu đó thì các bạn cũng thấy là cái phiên tiếp theo nó cũng có những cái áp lực bán rất mạnh nhưng nó không có sự giảm mạnh bởi vì chúng ta biết rằng là với áp lực bán như thế thì cũng có lực cầu tham gia vào tương đối lớn để cho cái cổ phiếu này không giảm sâu và bạn biết rằng sau những phiên đó thì thị trường có cái nhịp phục hồi với những khối lượng bắt đầu có sự gia tăng đặc biệt là phiên nay nếu mà chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà vậy phiên bùng nổ theo đà nếu các bạn nhìn vào nến thì các bạn nhìn thấy là đây một cái nến maruguru và các bạn chỉ quan tâm đến nến maruguru, maruguru ấy. nhưng cái nến này nếu khối lượng thấp thì thường nó sẽ bị thất bại các bạn nhớ nhá nếu nến này nó là thấp thường nó bị bại vì bởi vì là nó có một quy luật là nỗ lực thành công quy luật trong đầu tư chứng khoán nó cũng quy luật nỗ lực thành công và một cái quy luật nữa đó là quy luật gì ạ à? nguyên nhân kết quả à, vì sao thị trường nó lại tăng vì sao nó lại có nguyên nhân này bởi vì các bạn nhớ là này nếu chúng ta phân tích về nguyên nhân thì thường thì chúng ta có thể là à, sử dụng thông tin ạ tin xấu mà đưa ra cổ phiếu không giảm tin xấu mà đưa ra cổ phiếu không giảm nhé các bạn nhớ thì rõ ràng là nó sẽ là tin tốt ạ bởi vì tất cả khi mà thị trường tất cả những thông tin xấu nhất rồi thông tin áp lực xấu nhất rồi mà nó không giảm thì nó sẽ là cho chúng ta biết là khả năng đây là đáy ở ờ, trong xuống mà đi xuống thì những cái tin xấu luôn luôn dồn dập luôn luôn tạo ra mà cái thị trường chung mà chúng ta vẫn giữ lại được thì đấy là những tín hiệu để chúng ta biết rằng là thông tin nó đã quá rõ ràng và khi thông tin quá rõ ràng mà nó liên tục như vậy thì dẫn đến là nhà đầu tư đã bị hoảng loạn bán trước đó rồi và lúc này họ đã thấy tâm lý bắt đầu gì ạ? tâm lý bắt đầu ổn định và đây chính là nguyên nhân tất cả những thông tin xấu vừa qua nó đã có mình cái sự xác nhận uh, trong cái phiên đặc biệt là phiên này đó là phiên bùng nổ theo đà thứ tư à, một số bạn bảo là thời điểm này sao ông lại khuyến nghị hoặc là đưa ra cái kịch bản mua thực ra tôi không khuyến nghị ở đây mà tôi chỉ đưa ra những cái cách phân tích để các bạn thấy là kế hoạch các bạn phải có kế hoạch các bạn có cách phân tích các bạn hành động và các bạn quản trị rủi ro thì các bạn thành công được à, hôm qua tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn đó là gì ạ việc mà chúng ta lên kế hoạch và đưa ra cái tỷ lệ để chúng ta đầu tư có rất nhiều người hỏi là tôi là sao anh không khuyến nghị hoặc là sao anh không chia sẻ thì thực ra thời điểm đó khi mà tôi cũng đang cần phải vào để tham gia vào lệnh tôi không thể nào lên thị trường để tôi ờ, khuyến nghị tôi đánh vào là tôi mua cái nọ tôi mua cái kia được những cái đấy thực sự là à, nó rất là là viển vông bởi vì nếu các bạn không đưa ra quyết định thì các bạn sẽ không thể lớn được nên ở đây các bạn nhớ là đây là một cái mẫu hình à, gọi là à, bùng nổ camera và nếu các bạn nhìn về mẫu hình hay đáy thì các bạn hiểu rõ và đơn giản này khi mà nó bị gãy như này khi nó bị gãy đây là gọi là gãy quá trình gãy này khối lượng ở đây nó thấp hơn chứng tỏ là cái sự bán tháo ở đây nó không có bởi vì khi mà những cái cổ phiếu bị gãy thì những nhà đầu tư ở đây họ sẽ phải bán ra bởi vì họ bị thua lỗ mà nó không có sự bán tháo nên rõ ràng là thực sự là cái nguồn cung ở trên thị trường đã giảm đi rất nhiều và vấn đề thứ hai là bạn chỉ mua khi nó vượt qua cái vùng gì à, vùng cái kháng cự ở phía trên này tức là hai đỉnh này đây là cái điểm mua có độ chính xác cao nên khi mà chúng ta kết hợp và chúng ta phân tích về gì ạ à, về mẫu hình thì các bạn thấy là nó đáp ứng được ba quy luật quy luật thứ nhất là quy luật cung cầu thứ nhất là cung bán ra rất lớn thì cầu hấp thụ nên nó không giảm mạnh cái thứ hai là quy luật là nguyên nhân kết quả tức là nguyên nhân tức là tất cả những cái thông tin thông tin mà đưa ra thậm chí là thông tin tiêu cực mà thị trường không giảm nữa chứng tỏ là bên trong đó nó đã tốt hơn nhiều tại vì tất cả các quỹ các tổ chức họ đã có những cái chuyên gia để phân tích đánh giá uh, tốt hơn nhiều với nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên việc mà họ đã nhìn thấy cái góc độ là thị trường đến ở vùng nào thì họ tiếp tục họ mua gom vào và họ đánh giá là Việt Nam chúng ta đang là gì ạ có những cái cái um, quản lý về dịch uh, Covid là khá tốt ạ. Uh, hôm vừa rồi thì uh, tôi cũng đã chia sẻ với uh, những cái bạn học viên trong cái uh, bản tin một cái khóa học hôm trước thì lúc đó tôi đưa ra là thiệt Việt Nam trong khoảng độ cuối tuần này hoặc giữa tuần này là cái nhiều khả năng là hết dịch bệnh. Bởi vì thứ nhất là này, tất cả hơn hai ba nghìn người, hai ba nghìn người, thậm chí là năm nghìn người trong vừa rồi khi mà từ nước ngoài về thì chúng ta thấy là tỷ lệ mắc bệnh mắc bệnh trong quá trình cách ly là cực kỳ thấp. Chúng bạn nhớ là cực kỳ thấp nên dẫn đến là cái khả năng lây lan ra bên ngoài đó là thấp. Và hiện tại chúng ta chỉ có hai cái ổ dịch, đó ổ dịch ở Hồ Chí Minh Ờ, là một cái quán quán ba và à, một cái ổ dịch đó là gì ạ ổ dịch ở viện bạch mai thì những ổ dịch đó gần như đã được uh, cách ly và gần như đã được uh, uh, cách ly hết rồi ạ gần như đã được cách ly hết rồi nên chính vì vậy và với cái việc mà uh, làm quyết liệt như ở Việt Nam chúng ta thì trong có thể trong thời gian tới mọi thứ sẽ là uh, ngăn chặn được ạ mọi thứ sẽ ngăn chặn được nên chính vì vậy khi mà cái cái cái thông tin nó chưa rõ ràng thì thị trường có thể nó tạo ra một sóng hồi ngắn và khi mọi thứ rõ ràng các bạn nhớ nhé khi mọi thứ rõ ràng thì có thể nó dẫn đến tình trạng là thị trường bắt đầu lại có những đợt điều chỉnh nên bạn biết rằng là trong quá trình tạo đáy thì mọi thứ nó không có sự rõ ràng mọi thứ nó không rõ ràng và bạn chỉ đo lường bằng gì ạ giá khối lượng dựa vào quy luật cung cầu đấy ạ và đặc biệt là dựa vào phiên bùng nổ theo đà và cái phiên này bạn cần phải mua những cổ phiếu dẫn đầu Chẳng hạn như phiên hôm nay có những cổ phiếu như VCS đó là cổ phiếu dẫn đầu. Và các bạn biết rằng là cái cổ phiếu này này nếu những ai đã từng quan sát theo dõi cổ phiếu gì ạ? Những cái cổ phiếu mà nó bị giảm gãy như này sau đó hồi phục. Các bạn nhớ cổ phiếu nào không ạ? Thứ nhất tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là cổ phiếu Hòa Phát ạ. Hòa Phát, đây là cổ phiếu Hòa Phát đã gãy sau đó thì bứt phá đi lên. Đây ạ, các bạn nhìn ạ, đây là gãy này, bứt phá đi lên và sau đó có một nhịp sau các bạn sau kết thúc nhịp này bạn biết rằng có khi nó lại tiếp tục đi xuống các bạn ơi tiếp tục đi xuống bởi vì đây nó chỉ là sóng hồi thôi ạ thì PVS nó cũng tương tự như vậy các bạn nhớ nhá nó vẫn tương tự như vậy bởi vì lợi nhuận kết quả kinh doanh lợi nhuận không thể đột biến ngay được không thể nào tăng mạnh được đây chỉ là do quá bán nếu các bạn nhìn về RSI thì nó đã rơi xuống rất sâu rồi không ạ rơi xuống rất sâu về cái vùng à, ờ, em đấy bị 30 rồi và nếu nhìn về cái gì ạ phân kỳ thì chúng ta thấy là đang phân kỳ dương đúng không đang phân kỳ dương đấy là góc độ thứ nhất các bạn cần phải hiểu rõ còn nếu về góc độ đo lường về gì ạ đo lường về cái quá trình này chúng ta gọi là rũ bỏ nếu ở trong một cái chương trình tôi chia sẻ chia sẻ đó là những phiên pin khi mà quá trình mà tạo ra pin thì những cái phiên này các bạn có thể tham gia vào một cái lượng Ờ, nhất định nào đó và chúng ta kiên nhẫn và tiếp tục là đợi những cái cổ phiếu có những mô hình khác để chúng ta mua vào vậy nếu trong trường hợp các bạn không mua được cổ phiếu thì các bạn làm sao ạ thì trong cái quá trình hồi phục như thế này ạ thì cổ phiếu nó có thể xuất hiện ở những cái dạng mô hình như sau ạ các bạn nhớ là tất cả mọi cái nó cần phải xuất hiện những dạng mô hình như sau mô hình thứ nhất là những cái mô hình uh, tôi muốn chia sẻ đó là mô hình vai đầu vai uh, mô hình vai đầu vai nó như thế nào chúng ta lấy một cổ phiếu D KDC ạ KDC à, để các bạn có thể hiểu cái mô hình vai đầu vai à, khi mà à, các bạn nắm rõ được mô hình vai đầu vai ngược thì đây cũng là một cái dạng mô hình vai đầu vai ngược khi mà khi nó lên ạ khi nó lên thì nó sẽ gặp những cái vùng phía trên này và nó sẽ điều chỉnh và có sự xác nhận à, các bạn có thể xem những cái phần kỹ hơn ở phía dưới ạ đây ạ các bạn sẽ thấy là những cái mô hình vai đầu vai ngược ở đây các bạn nhìn này à, khi mà nó giảm rất mạnh nha giảm rất mạnh thì nó sẽ có cái nhịp hồi các bạn nhớ nha nó sẽ có nhịp hồi và các bạn biết rằng sau đó nó tạo ra một cái vai ngang với vai bên này à, đặc điểm cái kỹ thuật của nó như thế nào khi mà có cái lượng cung bán tháo ở đây và một cái lượng cung ở đây bị thua lỗ rất nặng đúng không và có những nhà đầu tư bắt đáy ở đây thì lên đến vùng này nó sẽ có một cái lượng cung bán ra nếu cái lượng cung bán ra đến mức thấp nhất tức là không ai bán ra nữa thì cái sự xác nhận này sẽ lên thành công nếu khối lượng cung mà bán ra lại cực kỳ lớn nữa thì khả năng cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống đây chúng ta gọi là mẫu hình vai đầu vai ngược <clears throat> chúng ta nhớ là trong mẫu hình thì nó cần phải tuân thủ đó là quy luật cung cầu nếu các bạn bỏ cái khối lượng đi phần dưới thì các bạn không hiểu rõ quy luật cung cầu như nào bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro và các bạn cũng thấy rằng là trong phần đáy của rất nhiều trường hợp nó có rất nhiều các mẫu hình đây chúng ta nhìn rõ hơn mẫu hình vai đổ vai ngược đây là cái vai các bạn nhìn ạ đầm cái vai giảm rất sâu sau đó hồi phục lên rất mạnh thậm chí lên trần đấy và tích lũy ở một cái vai bên này à, cái cái gì ạ cái đặc tính kỹ thuật của nó là những nhà đầu tư bắt đáy ở đây họ đến đây họ có thể bán vì đây là vùng kháng cự những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây họ cũng bán ở đây bởi vì họ đã hòa vốn và hai áp lực bán ra ở đây nó tạo ra một quá trình tích lũy Nếu nhà đầu tư lớn hay nhà cái họ tiếp tục tích lũy ở đây và sau đó kéo lên để uh, tiếp tục tăng lớn. Uh, và chúng ta lại thấy là trên phía trên này nó lại tiếp tục hình thành mẫu hình tiếp theo. Và chúng ta cũng thấy là mẫu hình phía trên nó cũng là mẫu hình vai đầu vai. Và ở đây chúng ta thấy là toàn bộ những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây, à, bị ừ, bắt đáy ở đây thì họ lại tiếp tục bán ra khi mà gặp vùng kháng cự này và toàn bộ những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây không bán ở đây được thì họ hòa vốn họ cũng bán ra đấy là hai áp lực họ bán ra và ở à, nhà cái họ chỉ cần tiếp tục tích lũy đến khi nào mà khối lượng không ai bán ra nữa thì đây là một cái nhịp để chúng ta mua vào nên ở đây các bạn thấy là mẫu hình vai đầu vai ngược nó thường hình thành ở đáy của thị trường và với những cổ phiếu mà nó hình thành đáy uh, mô hình vai đầu vai này bạn có thể mua và lựa chọn và bạn có thể có rất nhiều cái kết quả trong quá trình đầu tư tôi uh, chia sẻ một số quý vị các bạn những cái cổ phiếu mà tôi đã mua thành công đó là cổ phiếu VIP năm 2000 tôi nhớ không nhầm là cũng khá lâu rồi năm 2011 12 đó đây là cổ phiếu VIP thép Việt Ý ạ đây các bạn này ở đây là một cái quá trình tạo đáy này đây là cái vai này khi mà cổ phiếu bị gãy thì thường tất cả cái vùng đáy này này người ta tiếp tục tích lũy người ta tiếp tục mua vào và sau đó thì các bạn biết làm sao ạ sau đó thì họ kéo lên và gặp cái lượng cung ở phần lớn ở phía trên này thì các bạn biết rằng là cái hai đặc điểm để các bạn nắm rõ được một là những cái khối lượng mà nó tăng ở đây nó phải là lớn hai là những cái quá trình mà nó tích lũy ở vùng này khối lượng nó phải cạn kiệt bởi vì nó cần phải thu gom hết cái lượng cổ phiếu ở phía trên này thu gom hết cổ phiếu mà người ta bị thua lỗ ở đây nếu khối lượng ở đây mà nó là cao thì kể cả những phiên bứt phá đấy, lớn rất lớn nó đều thất bại hết ạ à. nó đều thất bại hết nên dẫn đến các bạn biết rằng là cái khối lượng mà các bạn phân tích về khối lượng nó cực kỳ quan trọng trong việc mà các bạn xác định quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công quy luật là nhân quả trong mỗi tình huống của thị trường thì trong cái chương trình này tôi uh, muốn chia sẻ các bạn đó là những cái mẫu hình mà nó luôn luôn gặp ở phần đáy một là mẫu hình vai đầu vai ngược hai là mẫu hình hai đáy và các bạn cần phải hiểu rõ hơn nữa đó là gì ạ? À? Các bạn cần phải nắm rõ được một cái quy trình để hình thành đáy của một cổ phiếu hoặc là thị trường chung. Nếu các bạn đã từng xem một cái biểu đồ này thì các bạn cũng đã thấy rằng là à, một cái biểu đồ thị trường chung á, nó không thể nào kết thúc hoặc là tăng trưởng một cách đột ngột bởi vì thế này một giai đoạn muốn đi lên nó cần phải tích lũy đủ năng lượng nó cần phải tích lũy đủ lượng thì trước khi nó mới lên được chẳng hạn khi mà các bạn đã từng xem tôi đã chia sẻ đó là có quá trình SC trong quá trình SC này thì cổ phiếu bắt đầu nó có thể tạo ra một cái hồi phục rất mạnh và phía trên này nó sẽ gặp gì ạ cái vùng PS hay là cái vùng trước đó là vùng hỗ trợ thì bây nó trở thành vùng kháng cự đầu tiên ạ khi cái vùng kháng cự đầu tiên này thì những ai đã mua ở vùng PS này họ thấy hòa vốn hoặc cần hòa vốn họ bán ra những ai đã bắt đáy ở vùng sẽ này họ cũng bán ra nên chỉ trong một vài phiên nữa khi mà phần lớn nhà đầu tư đã có lợi nhuận là họ bắt đầu có được bán ra nên chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu dừng giảm và nếu bạn dừng giảm đấy bạn tiếp tục mua vào mua đuổi thì bạn sẽ gặp một cái quá trình gọi là test này à. đây là quá trình test ạ à. khi mà các bạn có quá trình test này thì có những cổ phiếu test xong nó không lên ạ à các bạn nhớ nhá có cổ phiếu nó test xong nó không lên và có cổ phiếu nó test xong thì nó tăng rất mạnh nên chính vì vậy thì bạn thấy rằng là à, việc mà các bạn hiểu rõ được cái mẫu hình hiểu rõ được cái quy trình các bước đi của nó thì các bạn biết rằng các bạn không sử dụng các ờ, đường trung bình động mà ACD, RSI hoặc là những cái chỉ báo khác mang tính chất là gì ạ à, một cách bừa bãi bởi vì bạn không hiểu thì bạn cứ áp dụng thời điểm nào bạn áp dụng và nếu bạn áp dụng thì RSI trong thời điểm này thì à, nó cứ bị chạy loạn lên bạn sử dụng gì ạ nến nó cũng chạy loạn lên bởi vì những cái phiên này là nến maru tăng rất mạnh những phiên tới nó đã giảm rất mạnh à, tương tự như vậy sau khi test thì có thể nó tăng có thể nó giảm nên khi mà bạn không có việc đo lường bằng khối lượng thì bạn sẽ thấy rằng là việc đầu tư của bạn thực sự là nó sẽ là rất là rủi ro và bạn biết rằng là nếu bạn sử dụng sóng DI lớp thì các bạn biết rằng là đây là bao nhiêu sóng ạ bạn có thể đo được cái lượng sóng đấy ạ nếu bạn tính toán sóng ở đây bạn sẽ không hiểu được nhưng nếu bạn hiểu cái công cụ này thì bạn có thể sử dụng sóng Elliott theo cái gì ạ theo những cái gì bạn đã nắm được trong cái giai đoạn tích lũy của nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là một cái quy luật cung cầu của các big boy nên ở đây các bạn nên nhớ này này ở đây việc mà các bạn biết rằng là khi mà thị trường của chúng ta sau những đợt sóng hồi này nó cần thời gian tích lũy khá là dài trước khi nó có thể vào một chu kỳ mới nếu thì uh, kinh tế chúng ta cho phép nếu thị trường chúng ta phép thì cái thời gian này có thể nó ngắn hơn còn nếu mà trường hợp mà thị, kinh tế thế giới mọi cái khủng hoảng thì có quá trình tích lũy này nó tiếp tục đi xuống và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu nên ở trong giai đoạn này các bạn nên nhớ này đó là gì ạ chúng ta sẽ có những cái sóng hồi và chúng ta cũng có đợt test này và có những sóng hồi và trong cái quá trình tích lũy này nó sẽ có những cổ phiếu mà có những cái lợi nhuận có kết quả kinh doanh mà đột biến khi mà nó hưởng lợi từ dịch Covid ạ. Đột biến nhưng hưởng lợi từ dịch Covid nhé các bạn nhớ nhé. Có những cái doanh nghiệp tương tự như vậy, giả sử như là có những doanh nghiệp về dệt may nếu may khẩu trang mà nó tạo ra doanh thu đột biến thì nó cũng thể tạo ra gì ạ? Tạo ra rất nhiều cái cái uh, lợi nhuận cho công ty của mình. Uh, chúng ta cũng thấy rằng là có những cái công ty mà sản xuất thuốc hay là quả sản xuất điện máy chẳng hạn thế máy máy thở chẳng hạn thế nếu mà trong giờ nó tạo ra doanh thu đột biến thì nó cũng thể giúp cho doanh nghiệp chúng ta Ờ, phát triển lên rất là lớn trong thời gian dịch bệnh này nên ở đây các bạn nên nhớ là ờ, những cái điều đó chúng ta có thể sử dụng các mẫu hình kỹ thuật dựa vào giá khối lượng và các bạn có thể kết hợp những cái mà MACD trung bình đậu 6 ngày ớt vào thì các bạn có thể là nhìn rõ hơn tuy nhiên thì khi các bạn nắm rõ hiểu sâu rồi thì những cái công cụ đó các bạn không cần sử dụng nữa đó là cách thức mà tôi vẫn sử dụng trong quá trình đầu tư của mình và một lần nữa thì tôi muốn nhấn mạnh các vị các bạn đó là gì ạ à? trong vùng đáy này thì thường cổ phiếu nó sẽ dẫn đến là hai dạng mẫu hình đó là mẫu hình gì ạ mẫu hình hai đáy các bạn nhớ nhá mẫu hình hai đáy và mẫu hình thứ hai đó là mẫu hình vai đầu vai à, vai đầu vai các bạn nên nhớ là nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai để các bạn có thể tham gia vào ở đây thì nó có thể nhiều hơn hai đáy đó là ba đáy cơ nhưng các bạn thấy là đáy sau này này khối lượng nó là cực kỳ thấp so với những đáy vừa giảm trước nên chính vì vậy việc mà có sự xác nhận của BIDB như cái phiên hôm nay độ an toàn rất cao. Bạn nhớ là độ an toàn rất cao. Với BIDB thì rõ ràng so với Vietcombank nó tốt hơn ạ. Nó chạy mạnh hơn, biên độ cao hơn so với Techcombank nó cũng chạy mạnh hơn, nó cũng tốt hơn. Và chúng ta thấy là so với rất nhiều cổ phiếu về ngân hàng khác thì nó cũng tốt hơn. Nên chính vì vậy nếu bạn mua cổ phiếu này chúng ta thấy là an tâm hơn. Còn các bạn thấy là cổ phiếu gì ạ? Vinamilk chẳng lẽ nó không chạy mà nó thấp như này nó chứng tỏ là không phải là cổ phiếu dẫn dắt mà bạn lại mua cổ phiếu như này thì bạn có thể gặp rủi ro khi mà ngày mai thì ngày kia thị trường điều chỉnh nó lại điều chỉnh tiếp và dẫn đến là bạn bị uh, mất phương hướng nên ở đây ngoài vấn đề gì ạ bạn hiểu rõ về những cái công cụ kỹ thuật thì bạn cần phải hiểu rõ về tư duy ạ tư duy đầu tư ạ tư duy đầu tư nó giống như là cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu mà nó chạy mạnh khối lượng lớn và trước đó nó có thể hình thành những mô hình vai đầu vai trước đó nó có thể hình mô hình hai đáy và những cái tín hiệu như vậy các bạn mua các bạn thấy rằng là nó sẽ giúp các bạn cải thiện trong quá trình đầu tư của mình một lần nữa thì uh, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe uh, chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay thực sự nếu các bạn thấy là uh, cái phân tích này mà có giá trị thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác được biết và hãy uh, tiếp tục uh, đăng ký kênh của Dũng để theo dõi những cái video tiếp theo trong buổi tối ngày mai à, xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều